xin chào tất cả các bác lại quay trở lại với clip của nhà thông minh 17 à, Hôm nay thì nhà thông minh 17 lại tiếp tục xuống dưới Diêm Điền à, Thái Thụy nâng cấp một bộ dàn cho bác khách ở dưới Thái Thụy các bác nhé à, Hiện tại các bác thấy à, bác chủ đang sử dụng là đẩy cờ rao này Lọc xì này, mic BBS này Rồi à, giải mã này, rồi vang này Loa thì sử dụng là loa JBL Súp thì cũng rất là ok Nhưng mà tại sao nó vẫn không hay à, Do chúng ta phối ghép thừa và dư chưa đúng kiểu đúng cách thì hôm nay à, bên em sẽ xuống nâng cấp cho bác một con vang à, số ờ, đời mới cho nó rất là hay hơn ok hơn tại vì sao em vẫn khuyên các bác là không nên sử dụng những con vang số bãi thì ờ, hiện tại vang số bãi nó đã không còn hỗ trợ cho các bác các cái phần mềm ờ, để các bác có thể căn chỉnh bằng máy tính và nhiều con có con nhận em nó có con thì nó nhận máy tính nhưng có con thì nó sẽ không nhận máy tính các bác nhé thì các bác sẽ phải chỉnh bằng tay nó sẽ rất lâu và để mà đạt được cái chế độ để đạt được cái chế độ mà ok mà hay thì rất là khó các bác nhé và vang số đời mới thì nó đã tích hợp là giải mã này và cổng quang các thứ đầy đủ hết ở trong con uh, vang số đời mới uh, equalizer các thứ các bác cũng không cần phải lắp thêm đấy thì uh, hôm nay em sẽ thay ba uh, thiết bị đó là bỏ con uh, lọc xì ra này bỏ con uh, giải mã của bác ra này và bỏ con răng số bãi cũ này ra các bác nhé thì bây giờ em chỉ lắp mỗi bộ mic này vào một con vang số DBS690 con đẩy crown đánh kết hợp với đô la JBL và ghép lại với con súp của bác ấy thì uh, nó sẽ ok hơn nó sẽ hay hơn các bác nhé uh, bác chủ bảo là ghép trước bác tự mua đồ về ghép và nghe anh em tư vấn nhưng mà chơi không thể nào hay được thì hôm nay em đã xuống và sẽ phối ghép làm sao cho bác ấy ok nhất và hay nhất các bác chờ xem clip các bác nhé Đấy. trong đôi mắt đó mà mà trong đôi mắt đó còn mưa anh luôn đúng rồi nó cái này nó bị tính nó phản lại và nó không tin bát mà đánh ở phòng này nó không tính bát vâng, lần một hai lần vâng. thường thường những cái máy tính to này là phải có rèm nó mới âm thanh âm thanh cái hát à. hãy đã đi theo chồng về nơi xa thật xa anh muốn thăm một lần cho lòng hơi mơn vương gần tròn mười lăm qua anh vẫn còn danh vì trời xui khiến anh vui